sao mà mày vào được đây? cái kết ứng ngu ngốc của ngươi mà có thể ngăn cản được ta hay sao? Không có chuyện đó đâu. Bọn ta đã vào đây bằng cách này. Phong à, làm cách này liệu có ổn không vậy? Hay trời ơi, mọi người cứ yên tâm, mọi người cứ tin tôi. Tôi á dù gì á cũng là một trong những người học phép thuật rất là giỏi trong lớp mình mà, cho nên tôi nghĩ rằng cách này chắc chắn sẽ thành công. Bây giờ nhá, chúng ta chỉ cần sử dụng gậy phép thuật của chúng ta chúng ta sẽ cùng nhau chưởng phép thuật và trong bức tường này chỉ ở đúng một vị trí thôi thì ngay lập tức nó sẽ gây ra được một cái phản ứng phép thuật ngay lập tức bức tường này sẽ bị vỡ mọi người nghe tôi ừ. tin tôi đi vậy thì chúng ta dạ. hãy cùng nhau thử thôi nào được, được không bây giờ nhá thử rồi bây giờ nè mọi người cứ nhìn thấy tôi trưởng ở chỗ nào thì mọi người cứ trưởng vào đó nha thôi bây giờ xem okay, okay. okay. được rồi được rồi rồi ok bây giờ mọi người nghe theo lệnh tôi nè tôi đếm một hai ba chúng ta sẽ cùng nhau trưởng nha chuẩn bị được okay. rồi một hai ba trời ơi cuối cùng cuối cùng cũng thành công rồi ôi đó mọi người thấy chưa tôi nói là sẽ làm được mà hả sao sao bây giờ mình phá vỡ được kết giới rồi bây giờ tụi mình vô giải cứu thầy cô đi phong ừ. không được đúng rồi đó tôi nói mọi người nghe nè nếu như bây giờ chúng ta vào đông đến như thế này á thì chắc chắn là sẽ bị phát hiện ngay lập tức cho nên á không thể nào vào đông như thế này được đâu mọi người hãy để một mình tôi thôi tôi sẽ vào trong đó để thám thính tình hình nếu như có chuyện gì xảy ra tôi sẽ báo cho mọi người ngay hiểu không được không vậy ừ nhưng mà cái này không mọi người thôi thôi mọi người nghe tôi đi mà mọi người cứ tin tưởng tôi tôi sẽ làm được chứ bây giờ vào đông như thế này chắc chắn sẽ dễ bị phát hiện hơn nữa đó ừ. ừ chắc là vậy đó thôi được rồi chị, ừ. mọi mọi người ở ở ở ngoài đây đợi đợi tôi nha tôi tôi à. đi ờ. đây không tôi không không đâu nha yên tâm tôi tôi sẽ không sao đâu ok quả là một thằng nhóc thông minh không hổ danh là người sẽ tiêu diệt ta nhưng ngươi vào đây được rồi thì ngươi định làm gì tiếp theo nào tất nhiên là ta vào đây là để tiêu diệt ngươi chứ làm gì nữa cái gì tiêu diệt ta <laughs> thằng nhóc con như ngươi mới học chăm ta có phép cơ bản thì làm được gì ta chưa kể ta rất hiểu rõ ngươi rồi đó không cần hả cái gì hiểu rõ ta <laughs> người rút cuộc là ai vậy hả? Thôi được, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy được gương mặt thật của ta. Ta chính là Hả? Cái gì? Tại sao ngươi ngươi lại có được một khuôn mặt giống như ta vậy? Thì ta chính là ngươi, chứ còn sao nữa. Ngươi Ngươi nói như vậy Có nghĩa là sao Mọi người không cảm thấy lạ Khi ở thế giới phép thuật này Có Mr. Vịt thứ hai Kyron thứ hai Siro thứ hai Còn ngươi thì không có hay sao Đúng Và ta chính là ngươi. Ở thế giới phép thuật Nói chính xác hơn Thì ta chính là ngươi Và ngươi chính là ta Ngươi có giống ta thì sao chứ Ta vẫn sẽ tiêu diệt ngươi Hả? Ngươi muốn giết ta hả? Bộ <laughs> ngươi không nhớ ta vừa nói gì hay sao? Ta với ngươi là một, là trái tim trên ngực của ta, cũng là sợi dây liên kết giữa ta và ngươi. Cho nên, nếu như trái tim của ta ngừng đập, thì ngươi cũng sẽ chết. Hả? Ngươi nói như vậy có nghĩa là sao? Ta cũng không thể giết ngươi, bởi vì nếu như ngươi chết, thì ta cũng sẽ chết. Chính vì vậy, hãy về với phe của ta, không cần Ta và ngươi sẽ cùng nhau thống trị thế giới phép thuật này. Nếu người muốn sống, hãy theo ta. Ta... ta... hắc ám đây nè tôi đã tiêu diệt được hắn rồi à, tôi còn tiêu diệt được hết cái bọn phù thủy hắc ám ở trong lâu đài nữa bây giờ lâu đài an toàn rồi mọi người ơi Ồ, Thành ơi ta mọi người bây giờ mình vào đi Ờ, bây giờ mình vào được rồi mọi người Đi lên lên, vô vậy cô thầy cô nữa nào Đi lên Đi thôi, đi thôi Vào đây, vào đây Đi thôi mọi người ơi Mau đi, mau đi Từ từ mọi người ơi Ờ, ừ. không cần đây bây giờ tụi mình đi là đi đâu vậy <laughs> ủa không ơi uống cưới gì vậy chúa chúa tay bóng đêm kìa mọi người ủa cái gì vậy cái gì vậy là sao các ngươi đã bị ta lừa rồi Chúa tể hắc ám Vậy ngươi ở đây còn Còn còn phong cận ở đâu hả <laughs> Phong cận hả Bây giờ Nó đã là người của ta rồi Hắn không còn là phong cận mà các người biết nữa đâu à, Sao Ủa? Vậy là sao, có chuyện như thế được Chẳng lẽ phong cận Theo phép của chúa tể hắc ám hả mọi người Nè đừng nói như vậy chứ Đi ra vậy tại sao phong cận lại làm như thế thế để tao đuổi có người đến gặp hắn Không ngờ có một ngày Chúng ta lại bắt như thế này Ôi tên phong cận này Tại sao hắn ta lại dám phản bội chúng ta chứ Không Tôi không tin phong cận là người như vậy đâu Nghĩ Không tin cái gì mà còn không tin Chúng ta đã ở đây rồi nè Thì chắc chắn là phong cận đã phản bội chúng ta rồi chứ còn gì <laughs> Cái tên phong cận này Nếu ta mà thoát ra khỏi đây được Ta sẽ không tha cho ngươi đâu Hả? <laughs> À, hả? Chúa chữa tệ bóng đêm kia Hãy thả bọn ta ra ngay Thả các người là sao Mời đi Ngày hôm nay Ta có đem đến cho các người một người bạn đây Không cần Người qua đây đi Phong Phong cận Bây giờ hắn không còn là phong cận nữa Mà hắn đã là người của ta rồi Hả? Ánh mắt đó Ông phải tỉnh lại đi Đừng có thêm kẻ ác nữa Xin lỗi tất cả mọi người Nhưng có lẽ tôi đã không thể quay đầu lại được nữa rồi Ngày mai sẽ là ngày mà các người bị xử tử Nên hãy tận hưởng hết tất cả những <laughs> Hả? xử tử là sao? Ủa muối Tức, là tụi mình sẽ, sẽ bị giết hả? chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại đây sao Trời tôi không muốn chết đâu. Thời cơ đã tới con này đâu ra vậy? 輪碌過嚟路拉你。啊啊、chúa ờ. <laughs> tể bóng đêm Ngươi đã bị ta lừa rồi Ph Phong cẩn Ngươi dám lừa ta <laughs> Ngươi nghĩ rằng là ta sẽ phản bội là bạn bè của ta hay sao Không có chuyện đó đâu Chúa tể bóng đêm à <sighs> <laughs> Không chỉ có bọn ta là học sinh đâu, mà ngôi trường này còn rất nhiều những học sinh khác nữa. Cho nên hôm nay bọn ta đã tập trung lại đây để tiêu diệt người đó, tên ác quỷ. ta chết thì ngươi cũng sẽ chết thôi. ngươi sai rồi chúa tể bóng đêm à. Ta và ngươi không giống nhau đâu. Dù cho ngày hôm nay ta có hy sinh tại đây thì ta vẫn sẽ mãi sống trong tim của tất cả những người bạn của ta. Và ta nói cho ngươi biết Đừng bao giờ nghĩ rằng là ta với ngươi giống nhau. Không hơi. ngươi, ngươi thật là ngu ngốc. Tại sao ngươi là phải hy sinh vì bọn chúng chứ? Bởi vì đối với ta, bọn họ không phải chỉ là những người bạn, mà bọn họ chính là gia đình của ta và là lý do để cho ta tồn tại. Cho nên, ta không cảm thấy hối hận khi ta hy sinh vì họ. Ba ông, ông không được làm Xin lỗi tất cả mọi người, nhưng nếu như ngày hôm nay tôi không hy sinh tại đây, thì chắc chắn tên ác quỷ này sẽ mãi mãi không bao giờ bị tiêu diệt. Tôi chỉ hy vọng một điều rằng, nếu như sau này không có tôi ở bên cạnh, mọi người hãy mãi mãi nhớ về tôi nhé. Để ta xem, thằng nhóc con như ngươi làm cách nào để tiêu diệt được ta? <laughs> không phải rằng là ngươi đã chỉ cho ta cách để có thể tiêu diệt ngươi rồi sao? Đó chính là chỉ cần trái tim của ta gần đập thì ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt vạn kiếm xuyên tâm thằng nhóc con trận kiếm này không làm gì được ta đâu ngươi đúng thật là vô dụng cũng như thầy của ngươi vậy hả cái gì thôi được nếu như những thanh kiếm này không tiêu diệt được ngươi <laughs> thì ta vẫn còn một cách nữa lấy độc trị độc ngươi là sao? Ta sẽ dùng chính thứ phép thuật mà ngươi đã hãm hại thầy của ta để tiêu diệt ngươi. Hỡi các bạn, hãy truyền thêm sức mạnh cho tôi để có thể tiêu diệt tên ác quỷ này. Đoạt mệnh ma pháp! Chúc mừng các em học sinh ưu tú của ta. Các em đã hoàn thành rất tốt khóa học phép thuật vừa qua và cô có một thông báo rất vui dành cho tất cả các em. Đó chính là tất cả các em ở đây đã tốt nghiệp trường học phép thuật. Hey, trời ơi, Siro, Kairon, bây giờ chúng ta đã chính thức trở thành những phù thủy thực thụ rồi. Vậy là bây giờ chúng ta đã tốt nghiệp rồi đó mọi người. Yeah. yeah. Yes.